Xin chào tất cả mọi người, mình Phước Sửu Mình là Emy Trúc Hai chị em nhà mình hôm nay là có một buổi sáng rất là đẹp và à, được vào à, Thủ Thiêm và đang ngồi tại Helen Coffee Và hôm nay hai chị em tụi mình sẽ review cho quý anh chị à, một số sản phẩm tại Thủ Thiêm à, Những bất động sản đang xây dựng, chào bán và đang triển khai sắp tới trong năm 2023 này nhé à, thì um, xin chào mọi người ở đây um, chúng ta đang ngồi ở Highland Coffee một cái uh, thuộc dự án à, Metropole thì ở phía bên kia đường hiện tại đang xây dựng mình thấy tòa nhà đang xây dựng đây là à, dự án um, The Opera cũng của Metropole giai đoạn 2 và hiện tại thì Metropole sẽ phía sau của ờ, The Opera thì có tòa Opus dự án Opus cũng đang uh, hiện tại cũng đang mở bán và uh, ở phía sau của um, uh, đi cái đường vòng cung phía sau đi tới nữa thì mình sẽ có dự án Chai River Thủ Thiêm À chị em đi trước rồi cho Phước Sửu hỏi là à, dự án Chai River Thủ Thiêm đã mở bán giai đoạn nào rồi và hiện tại sắp tới là ừ, trong cái đợt tới thì Chai River Thủ Thiêm có mở bán đợt tới nữa hay không? À, thì Chai ờ, River Thủ Thiêm mình đã mở bán giai đoạn 1 rồi à, và sắp tới ờ, dự kiến là trong quý 1 họ sẽ bắt đầu mở bán giai đoạn 2 những sản phẩm còn lại đây là sản phẩm của chủ đầu tư GS Hàn Quốc thì à, như cái tiến độ à, Cam Phước Sửu đang bay lay Cam thì à, căn hộ này nó hiện tại đang xây dựng tới tầng 15 rồi 15 16 rồi 15, không 16 thì cho em hỏi sơ qua là sắp tới là những cái sản phẩm nào sẽ triển khai mở bán trong đợt này à, thì sắp tới là à, chủ đầu tư sẽ triển khai à, các cái loại căn từ à, 1 2 3 4 phòng ngủ và duplex và đợt này cái tầm view của cái, cái tòa nó có đẹp hay không và nó nhìn về hướng nào hả vậy chị? Ừ, đặc biệt thì cái à, đợt trước là mình sẽ bán tòa T1 à, và đợt này thì mình bán tòa T2 tòa T2 thì này cái view này nó khá là thoáng à, có view về sông Sài Gòn landmark 81 và có view về hồ trung tâm à thì à, có à, tại à, tại thủ thiêm này chị ạ à, thì hiện tại có một cái trung tâm thương mại gọi là đang triển khai gọi là đưa vào hoạt động và kinh doanh buôn bán thì được hình thành khi nào và đang triển khai và thì có nhiều khách hàng đến mua sắm hay không thì hiện tại cái um, dự án um, Chai River Thủ Thiêm của mình nó nằm ở trên cái trục đường à, hai mặt tiền nguyễn cơ thạch và đường um, đại lộ vòng cung thì cái đường nguyễn cơ thạch này mình đi xuống ờ, một xíu khoảng 1 km thôi thì sẽ có cái um, uh, ờ, Thisomon đó là cái um, trung tâm thương mại và tòa nhà văn phòng mà mới khai trương vào năm cuối năm ngoái thì ở đây sẽ có uh, siêu thị Imac nè uh, có các cái thương hiệu F&B rất là nổi tiếng ví dụ như Starbucks, uh, Pizza 4B, uh, Paris Baguette yeah. Dạ. à, bánh ờ, tiệm bánh mì Paris Baguette và các tiệm cà phê ví dụ như là Phúc Long, Coffee Bean rất là nhiều và có cái ở dưới tầng hầm thì nó ờ, ở dưới tầng ờ, chỗ mà IMAX sẽ có cái cái khu vui chơi cho trẻ em này kia thì uh, mình thấy là hiện tại khu này họ rất là thu hút các cái gia đình để mà đưa con tới đây nè đi siêu thị nè rồi cho con vui chơi đây rồi à, ăn uống đây ờ, nói chung là ừ, khu này sẽ là một cái khu uh, sầm út trong ờ, tương lai bởi vì ở đây có nhân viên văn phòng cũng rất là nhiều à, Đúng rồi. thì chung quanh họ sẽ có những cái nhà hàng sẽ mọc ra rất là nhiều đúng rồi à, cả trước đây thì tầm cách đây khoảng à, nửa năm thôi phước sửu quay lại cái khu gọi là bán đảo thủ thiêm này ừ. thì gọi là tình hình đó là vào ở của những cái khu này cũng cũng khá thưa thớt à, rất là nhiều shop house còn trống nhưng mà cuối năm 2022 và đầu năm 2023 thì khai trương cái IMAX và một số cái những cái cửa hàng uh, gọi là shop house trên uh, chỗ trục Sala thì uh, giúp cho cái khu của bán đảo Thủ Thiêm này uh, trở nên gọi là sầm mút sầm không chị? Đúng rồi. À. rất là nhiều cái tiện ích và chị có thể điểm qua một vài cái tiện ích mà khi mà mình à, dạo chơi hay là mua sắm tại à, bán đảo Thủ Thiêm này được không? À, thì hiện tại thì khu Thủ Thiêm này ở có um, hai ba dự án đã hình thành và có cư dân vào ở đó là The Galleria của thuộc dự án Metropole, The River và Empire City vậy Empire ha? City đó là ba yeah. Dạ. dự án mà đã có cư dân vào ở thì ờ, ở ở khối đế của những cái dự án này thì mình sẽ thấy là có ờ, các cái nhà hàng ví dụ như ở đây là Highland rồi ở phía dưới tầng trệt sẽ có một cái quán ờ, hình như là quán Trung Quốc à, chị thấy là bản kiểu đồ hoa um, dim sum đó rồi ở phía bên The River mình cũng sẽ thấy là ở trong cái um, khu tiện ích của họ thì họ cũng có uh, quán cà phê quán cà phê và ăn nhẹ ăn sáng rồi um, à, khi mà mình ờ, từ đường Nguyễn Cơ Thạch mình đi thẳng xuống thì mình như hồi nãy mình nói là có cái thi Somon đó bây giờ nó cũng khó khá là đầy đủ có thể gọi là phục vụ cái nhu cầu thiết yếu và cơ bản của mọi người rồi cảm ơn chị em em Trúc rất là nhiều ừ. à, để có thêm nhiều cái thông tin hơn về những cái sản phẩm tại Thủ thiêm và đặc biệt à, à, những cái thông tin sắp tới của dự án à, Zai River Thủ thiêm giai đoạn 2 thì à, quý anh chị inbox cho Phước Sửu hoặc là em Trúc à, với số hotline bên dưới để cập nhật nhiều cái thông tin mới nhất và tiến độ à, thi công và sắp tới là cái chính sách mở bán à, mới nhất của dự án này nhé okay. rồi xin chào và xin hẹn gặp lại gặp lại